cái cái um, mười hai nhân viên á ừ. hồi trước trong cái đường dạy sứ thật của thầy á ừ. thì dạy về 12 nhân viên nhiên á thì chưa có cái là thủ rồi mới tới hữu à, thầy giữ đúng theo trong kinh cái đó theo kinh rồi dạ, sai thầy, thầy, thầy giữ theo đúng theo kinh nhưng mà khi mà thầy viết 10, 12 cửa vào đạo đó thì thầy đã sửa lại sửa lại thầy sửa lại thì là tụi con nghe là dạy là thủ rồi mới tới tới thủ thủ có rồi mới giữ dạ, chứ còn có thủ rồi mới tới thủ thì bây giờ khi khi tụi con bây giờ khi tụi con sẽ in in trở lại mê tính chánh tính thì tụi con có xin phép thầy có sửa lại những cái điều đó cho đúng hay không sửa lại nữa là con không có giữ như vậy là giờ tụi con sẽ Ngay sửa lại mình in là phải sửa lại hết chị, chị. để không nó trật đó dạ tức là do lúc như vậy thì khi mà sửa lại thì trong cái lời tựa của thầy thầy cũng xin phép cho tụi con vài câu để nói tụi con tự ý sửa là cũng không được mà phải không là... đâu sửa đúng là được phải cần dạ, nói vậy dạ. với lại con cũng nói với họ cái vấn đề mà 12 nhân viên đó thầy vô minh hạnh sanh thức ừ. bây giờ thay vì chữ thức mình sửa lại chữ nghiệp, nghiệp. Vô hành sanh nghiệp là quá hay nè hành sanh nghiệp rất là dễ hiểu hổm thì thầy nói à, <laughs> bây giờ bữa nay con không biết ờ, bởi vì chính nó từ cái chỗ vô minh nó sanh hành hành sanh thức nhưng mà gì trong kinh nó nói thức, thức là cái biết nhưng mà sự thật cái nghiệp nghiệp làm sao thì mình mình vô minh mình mới làm những hành động đó ác thiện mình cũng chưa hiểu đâu nó dạ. vô minh mà con hiểu không thì nghiệp là quá đúng chứ sao yeah, dạ, yeah. Dạ. vậy là tụi con được phép sửa hỏi sửa chứ bởi vì cái gì để cho người ta hiểu vậy tôi sẽ đúng. giải thích bởi vì kinh nói như vậy mình phải hiểu vậy chứ không thể hiểu thức dạ yeah. <laughs> hiểu thức cái là hiểu tùm lum hết ý Đúng. thức ý thức tưởng thức rồi thức thức dạ là không biết cái không thức biết cái này nó nào, cái thức nào, cái nào mà thực mà ra... trong danh sách nó cũng có cái thức ở trong đó nữa rồi dạ nói cái câu danh sách có thức vậy nè nói cái câu này ảnh cũng hỏi mà tụi thầy trong cái danh sách nó có thức ừ. thì trong cái thức đó nó có tới tới à, tới à, à, tức là thầy nói cái thân người cái cái thân người ngũ danh quẩn của mình người dạ, đó. danh danh danh là tưởng thức sắc là cái cái ngũ quẩn của mình là sáu cái biết ừ. phải không thầy danh sắc sáu cái biết với cái thơ cái tưởng thức nữa là bảy cái biết bảy cái biết nhưng mà nó còn cái thức thức nữa thầy thức thức nó để người ta minh mới người có nói minh. còn bây giờ là không có đem vô đây được bởi vì thầy không có nói là tại là ảnh thắc mắc ông ảnh mới hỏi cái câu như vậy nè anh hỏi là nó không có nhập chung vô được cái là, đó là... bây giờ nó có ở trong cái bộ óc là nhưng cũng, nó không nhưng hoạt động nó có trong danh sách của mình nó có trong danh sách nhưng mà nó không hoạt động dạ, không cũng như động. con có cái tưởng mà giờ con nói chuyện với thầy thì chim bao không có đâu không có nhưng mà con ngủ thì có chim bao <laughs> thì nhưng cái cái cái thức quẩn á, nó lại ngủ thức gì nó cũng không làm việc hết còn cái tưởng của con tưởng thức thì nó còn làm việc yeah. Dạ. tại vì con ngủ thì nó có chim bao thì nó làm việc chứ sao yeah. Dạ. nhưng mà mình có thể nhưng mà xác định rõ trong danh sách mình nó có thức thức à, tâm danh sắc thì nó nó nó gồm chung nó không có nói cái ngủ quẩn ở trong đó được bởi vì danh sắc thì nó nằm ở trong bảy bảy cái biết sao bảy cái biết của nó có cái tưởng nữa là bảy cái biết bảy là sáu cái mắt hai bốn miệng thân ý đó là thêm sắc. cái tưởng đó thì nó là danh sắc là chứ danh. còn cái biết kia không có được cái biết kia đưa vô không được cái biết đó là của những bậc tu kiến đã, đã nói không được thành thành ra thầy nói không có nói cái được không có được đưa vô không được thông minh không có đưa vô danh sắc được danh sắc nó gồm có cái thân của chúng ta phải không nhưng mà trong thân này nó có cái đó nhưng mà không có được bởi vì cái đó là người tu chứng còn mình chưa chứng ta nói chung là cái thân của mấy con á chứ không dám nói cái thân của người tu chứng <laughs> cái thân của người tu chứng đầu cái đó nó mới làm việc cho nên mới đi vô mới được còn giờ nó không có làm việc lúc nào nó cũng không có làm việc á bây giờ con có cũng như không có vậy có phải không nếu mà có thầy bảo lát nữa xảy ra chuyện gì giờ con có biết được không người ta có cái cái cái đó thì người ta mới biết chứ không cái đó là cái tuệ tâm minh đó. ảnh hỏi trong đây đó là một con người và một danh sách có cái gì khác nhau thì con người với cái danh sách cũng giống nhau hay là, là danh sách là con người là chứ còn cái gì nữa ừ. danh sách với con người là đều giống nhau hết rồi thì có cái gì khác nhau cái đó là tại cái tên ở trong kinh nó gọi chứ đó là cái thân người của chúng ta danh sách là cái thân người của chúng ta dạ, dạ. không có gì nó hợp lại nó thành danh sách <coughs> con có thêm cái câu hỏi nữa là là là cái cái, cái thức ba cái thức là ý thức tưởng thức chỉ là tâm thức mà còn cái tiềm thức nữa là cái, cái đó tiềm thức là cái cái gì rồi cái là của tưởng thức của tâm thức hay là hay là cái tiềm cái tiềm thức là cái tưởng của con đó à, nó giao cảm nó à. được nó nó nó nói à. là bây giờ sao tôi lại tôi biết cái chuyện đó nó xảy ra vậy nó gọi là tiềm thức ở đó nó thần giao cách cảm chứ giao cách cảm gì cái tưởng nó hoạt động nó giao cảm chứ ai vô đó yeah. Dạ. <laughs> cái ý thức thì nó mờ mịt nó không có không gian thời ờ, nó có thời gian không gian còn cái tưởng thức nó không có không gian thời gian à, tương lai nó cũng biết được nè nó cũng giao cảm được gì tương lai xảy ra cái gì quá khứ nó nhớ lại được hết cái tưởng á tưởng là cái điểm thức đó ờ, người ta thường không biết nó người ta gọi là tiềm thức tiềm thức à vâng. không có cái gì mà tìm hết đâu dạ. <laughs> tại nó ngủ nó chưa chim bao thôi nó chim bao thì không dạ. tìm dạ. dạ con con hỏi thêm thầy về để chuẩn bị in nếu mà thầy cho phép thì tôi vẫn chuẩn bị in thì có nên thay đổi tức là trong những cái bộ sách mà thầy đã viết đường về sư Phật với những đời gốc Phật dài hay là giáo án tu tập của người chán Phật pháp thì những cái lời dạy thì có ghi là những do như là cô diệu quang dạy rồi người này mà thật sự kết là con biết là thầy dạy nhưng là cô Diệu Quang dạy cô Diệu Quang tức là những cái lời mà thầy nói là cô Diệu Quang với cô Diệu Quang thì bây giờ tụi con vẫn giữ nguyên như vậy hay là mình nên để không con để thầy nhuận lại rồi đường về xứ Phật cũng được nhuận rồi. bởi vì hỏi ai ở đó hỏi câu hỏi nào trả lời cái ghi vô đó giờ in ra thành đường về sư Phật nó nhiều cái nó trùng lắp yeah. những dạ. cái câu hỏi để trả lời nó trùng nhau yeah. Dạ. mà giờ không nhuận lại thì thầy nói in nó phí lắm yeah. Dạ. có những cái câu hỏi không trần trả lời hỏi làm nhảm yeah. <laughs> nữa chứ không phải cao màu đó tại vì tâm lý mà người ta hỏi thì phải trả lời thôi chứ sự thật đã là nói với họ nghe rồi nhưng mà họ cứ lặp đi lặp lại yeah, cho nên vì vậy đó những cái sách mà như đường về xứ phật rồi đó đều là phải được nhuận lại cả rồi mới in chứ đừng có in gì uống tiền dạ. nhuận lại thậm chí như ờ, bốn tập những lời gốc Phật dạy mặc dù là thầy lấy những cái lời Phật dạy mà thầy ừ, viết ra thành cái bộ sách đó nhưng hôm nay mà muốn in nó cũng phải để quyên đó tại vì cái thời điểm đó phải nói vậy đó cái thời điểm này nó khác rồi chứ không phải là còn cái thời điểm đó cho nên bây giờ đưa cái cái bài pháp đó mà giảng về cái lời Phật dạy đó mà thời điểm này thì nó lỗi thời yeah. Dạ. nó không đúng bởi vì nó luôn luôn nó tiến bộ nó đi lên chứ nó đâu phải nằm yên chỗ Rồi cái nghĩa lý của nó nó cũng theo bây giờ thí dụ như hồi con mới gặp thầy thì con nhiếp tâm chưa được thì phải dạy lời Phật dạy vậy bây giờ nhiếp tâm được cũng cái lời đó mà nó con nhiếp tâm được phải dạy cái lời đó nó phải dạy ca <laughs> con mẹ hiểu chỗ đó bởi vì cái thời điểm đó với cái thời điểm này nó không giống nhau nó tiến bộ nhưng cái lời gốc thì nó không sai nhưng mà cái nghĩa theo từng cái đặc tướng của mọi người mà phải giúp cho người ta hiểu sâu hơn mấy con thấy phật giáo nó linh động vô cùng nó không có đứng chết một chỗ như là một cái cuốn sách thế gian được đâu thưa thầy như vậy nếu mà thầy dựng lại cái đường về xứ phật đó thì thì mình đã sắp xếp lại theo chủ đề sao thưa thầy à, đường về xứ Phật á thì <clears throat> nói chung là hầu hết là có một số người đã đọc như vừa rồi con thấy được cho thầy bộ sách mà sắp xếp thì vậy là được rồi thầy cần gì mà phải nhuận lại cái mắt không dạ, mấy con rồi. đưa gia đình đó, đó, đó, đó. được có cần gì thì hầu hết là mấy con là phật tử mấy con là những người theo đạo phật mấy con tiếp tay với thầy trời đất ơi mọi chuyện thầy bây giờ phải đi ngồi nó nhuận lại cái bộ đường về sư phật dạ thì đó à. bởi vì con mới cái ý của con bây giờ thầy nhuận lại cái ý là thầy lo thầy nhuận là thầy thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, tụi thầy, dạ. thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, chẳng hạn thí dụ thì nó có những cái đoạn mà thì thì nó cố chịu qua thì tụi con suy nghĩ bây giờ nhiều người người ta thấy người ta đọc vô bây giờ mình ghi một cái khách quan mình không ghi rõ tên ai hết thì mình có thể sử dụng một cái từ nào ví dụ như thì nó đủ thôi đâu có gì thì thì, thì hữu tri thức dạ, dạ. thì tụi ta thay vì thay tên một cá nhân thì mình dùng cái chữ thiện hữu tri thức có được hay không thưa thầy cũng được đâu có gì đâu. tức là những cái bài mà thầy nói ở đây cô út út quan dạy như vậy cô út dự quan dạy kia thì tụi con có thể thay đổi cái tên cá nhân còn thành một cái danh từ chung được không ạ được chứ không có gì có gì đó cái vấn đề đó để cho nó khách quan khách quan dạ để không thì người ta lại có cái hiểu dạ sai lệch từ cái thời điểm đó đến thời điểm này nó đều có cái sự thay đổi dạ chứ còn lời dạy của thầy thì nó chân lý rồi nó đã là chân lý rồi thành ra là mình tụi con muốn đưa những cái chung nhưng thôi không có đưa một cái cá nhân để cho nó phù hợp trong cái thời điểm của nó dạ à bây giờ cái thời điểm này thì mấy con cô động nó lại để cho sắp xếp thứ lớp để người ta đọc nó dễ nó nhanh như vậy là thầy nhiều. thấy cái bộ sách con đưa thầy tụi con sắp xếp lại như vậy là là được có viết cái lời giới thiệu là giới thiệu rồi lát nữa thì đưa, đưa cái lời giới thiệu như cái dạng được rồi <laughs> à rồi nhưng mà không em cần nhưng mà số năm số sáu số bảy số tám dạ dạ mình sẽ xây là phải qua chị dạ, mà qua lại qua phòng mình bật ra mình dạy dạ. dạ phải, phải phải chỉnh lại cái đó tức là những cái bài mà thầy dạy về về giới định định tuệ đó rồi mình phải tìm thế nào định tuệ cái những cái bài mà có thể rất ít chứ không có nhiều con nghĩ để cái đó phải thu tìm tìm tòi lại những cái dạ, cái em nhìn từ mà định thiền định này kia là nó chỉ chung chung cho cái tâm bất động mà cái tâm bất động coi chừng mà thiền định mà cái tâm người ta động mà người ta thiền định thì mấy con coi chừng mà cứ bất động không thì sao yeah. Dạ. nghĩa là bây giờ người ta chữ thầy không giận không buồn ta nói nặng nó nhẹ thì tự nhiên thì vui vẻ thầy cũng nghe cũng hiểu cũng biết chứ không phải là đỏ thầy nó đứng im chỗ nó, nó nhập định đâu phải nhưng mà chính đó là thiền định đó <laughs> <laughs> đạo phật nó hay là cái chỗ người ta sống như người bình thường mà người ta ở trong định người ta nói gì mình không buồn không giận ai hết thì đó là thiền định còn bây giờ ngồi thiền nhập định một giờ giờ xả ra chúng nói tiếng nói cái tức ầm ầm bụng thì cái này chưa phải thiền định dạ, như vậy thưa thầy vậy là thầy cho tụi con lại tựa thì trước hết thì tụi con xin phép tin cái cuốn mê tín chánh tính trước được không? thì được thôi mấy con dạ. nó là thuộc về loại sách gia đình dạ. thì mấy con in ra để phổ cập cho mọi người có gia đình người ta đọc thì tốt rồi dạ. dạ. bởi vì thầy nói đó là nối tiếp dòng tay để mà xây dựng cái chánh pháp thì có cái gì đâu nha dạ. thì tụi con cũng xin ý vậy trong đó có những cái từ mà cá nhân thì tụi con xin phép thầy sửa là một cách khách quan hơn ừ. là thiện hữu tri thức chứ thay vì là một một một, một cái tên chung dạ ừ, đúng rồi dạ thì nhân nhân chuyện thầy nói là là mỗi một cái thời điểm nó có khác nhau thì ừ. hôm nay con lẽ đương nhiên là nó dạ, phải vậy dạ hôm nay con xin phép thầy thì thầy thầy nhìn coi cái thời điểm hiện nay trong cái tu viện mình thì bây giờ mình có thể ừ, sắp xếp tổ chức cho nó có ừ, hệ thống mang bệ à, lẽ đương nhiên là nó sẽ có những nhân à, những nhân vật nó sẽ xuất hiện nó đến nó hỗ trợ <laughs> giúp các con đừng lo nó tới có thời điểm nó phải đến à vậy nó đến à, bởi vì phật pháp mà nó đâu dạ. phải mình lo cũng không được dạ. à, bây giờ con lo con tìm người này kia họ vô đó họ thấy ngán quá làm việc ớn quá à, còn bây giờ nó tới cái thời điểm nó rồi thì tự nó đến nó sẽ làm gì à, nó giúp sức với thầy yeah. Dạ. có gì dạ. hết <laughs> cho nên sóng gió là mặt sóng gió nhưng mà cái người có vượt nổi sóng gió hay không thôi à, mà thầy đi làm gì sấm gió nhận thầy được ừ, nào. Dạ mà con thấy thầy cực quá dù sáng thì ra thì phải sắp xếp cho thợ rồi lớp thì cô Trang vô hỏi rồi tiếp khách rồi thầy viết sách thì nó phải có một cái hệ thống phân công à, thì bây giờ nó lại có một số người phân công người lo nhà bếp nè người lo đi chợ nấu ăn nè rồi người lo sắp xếp thợ thì tự dưng hỏi làm cho thầy bớt giảm xuống giờ thầy còn ngồi một phòng thôi <laughs> ngồi một phòng uh, ờ, soạn những cái gì cần thiết cái những cái gì mà thầy viết á, là tại vì con người chưa có hiểu biết cho nên thầy mới viết bây giờ thầy viết là cái gì mấy con chưa hiểu biết để bồi dưỡng cho sự hiểu biết của mấy con tăng lên hồi nào tới giờ mấy con hiểu á con mọi con người đều có linh hồn thầy bồi dưỡng cho cái sự hiểu biết của con á con người còn không có linh hồn cho nên bây giờ các con mới hiểu rằng con người không có linh hồn thật sự <laughs> đó là những cái mấy con chưa hiểu biết thầy viết để cho mấy con hiểu biết những cái mà phật giáo từ lâu bây giờ mấy con hiểu như vậy bây giờ thầy dạy cho mấy con hiểu nó không phải như vậy nữa tức là cái mấy con chưa hiểu thầy dạy chứ thầy không có dạy mà cái mấy con đã hiểu rồi các con hiểu không thường thường họ người ta viết kinh sách phật á là những cái mà người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần ai cũng biết mà chỉ cứ biết hoài có bao nhiêu đó thì nó không hay còn thầy những cái gì mà mấy con chưa hiểu của phật giáo thì thầy viết ra cho mấy con hiểu làm cho cái tri kiến của mấy con nó dồi dào hơn trong cái sự hiểu biết Thấy hiểu chưa? <laughs> cho nên đọc sách thầy chứ nó bồi dưỡng cái tri kiến của mấy con ghê lắm đó chứ không phải còn dạ. từ cái cho không biết nó sẽ biết có vậy thôi cho nên mấy con yên tâm đi thầy có bổn phận là làm cho cái tri kiến của mấy con càng lớn càng tiến bộ càng văn minh hơn nữa thì đâu có gì mà ngồi đây mà gõ mò tụng kinh hoài thầy thầy cho con dạy cho con rõ ngủ uẩn với ngủ ấm khác nhau như thế nào à <clears throat> cái ngủ uẩn á, là nói theo đúng cái lời của đức phật dạy còn ngủ ấm á, là nói theo lời của các tổ à, Đấy. thì cái ấm thì nó cũng là quẩn thôi chứ có gì nhưng mà mấy ông này muốn mình ngon đặt cái danh từ cho nó đây là người trung quốc nó ngủ ấm nhưng mà ông bà con nó ngủ quẩn à, tổ bây giờ cũng muốn hơn phật cái đậu thua <laughs> cho nên cho con thể đặt con muốn điên luôn á thì con cứ nói là bây giờ hay là ngủ ấm nó là cái bóng của ngủ quẩn đồng bóng dáng gì tại cái danh từ người ta dùng để người ta chỉ cho nó người trung quốc nó phải có danh từ của người trung quốc mà người ấn độ phải có danh từ của người ấn độ mà không lẽ mà người ấn độ nói với người trung quốc con âm nó sao con hiểu sẽ kỳ vậy ờ. làm cho mấy con cứ hiểu theo chữ nghĩa thôi chữ âm thôi à, nó phát âm vậy nó phải đi tìm nó phải coi nó nói cái gì đó qua trời người viết ngủ ấm là tìm ngủ ấm ngủ uẩn không biết nó khác nhau cái gì chị ấm với chị quẩn nó có khác nghĩa chỗ nào đâu yeah. Dạ. nhưng mà cái của trung quốc cái của ấn độ đâu yeah. Dạ. Ừ, ấn độ nói ngủ quẩn mà trung quốc nó ngủ ấm thì hai ông này cũng nói có nghĩa đó thôi chứ có khác <laughs> chữ chữ mà mấy con không biết bởi vì nếu mà không có thầy giải thích mấy con bị rối ba cái cái tư tưởng ba cái chữ nghĩa này hết rồi cứ đi lật tự điển đi tìm nghĩa mà có hỏi gì về con nãy giờ chị hỏi vậy con nói chị không có con con nên nghe thầy dạy là tuyệt vời kêu cô chi kêu thể thưa thầy chị chị út này là bạn của chị này lâu năm mà chỉ là đệ tử của thầy đang được lâu năm rồi dạ. là ba chục năm vậy tốt có sao không dạ. cái thầy cũng đệ tử hòa thượng tinh tử chứ bộ dạ. mà bây giờ ờ, mới nghe được pháp thầy cũng có đủ duyên đó tự nhiên rồi cô có chị này chị kể chuyện con nghe đó đủ nhiên cây cổ mời đi luôn chứ đúng là tụi con chỉ có hai hai chị em hai chị em đi thôi à, đúng là đó là cái duyên thôi chứ gì mấy cái này hôm nay con gặp thầy gặp một ông già 82 tuổi phải không <laughs> nhưng mà luôn luôn nãy giờ mấy con thấy thầy luôn luôn nụ cười trên môi không có cái gì mà làm thầy buồn được mà không có bệnh đau gì mà dám xâm chiếm thân của thầy như vậy là mới tu chứ tu bệnh nó xâm chiếm nó nhất chỗ này đau chỗ kia đi nằm nhà thương là thầy nhất định thà chết đi chứ không có làm đệ tử và cái kiểu này được bởi vì đạo phật phải làm chủ sinh già bệnh chết mà mình đệ tử của phật mà cứ đi vô nằm nhà thương bác sĩ trị bệnh mình thì thấy mà bác sĩ mình thấy nhục quá cho nên đối với thầy nhất định chết bỏ chứ làm chủ được sự sống chết chứ còn đau bệnh mà đi vô nhà thương bác sĩ mà trị bệnh thầy thì thời ngày cũng cho nên thầy không uống viên thuốc bỏ mà mấy con cho những trái cây này kia ăn bây giờ trưa ăn bữa thôi à, nước mấy con ăn siêu rồi vậy đó thì uống thôi đúng, giờ tới giờ đã ăn rồi thôi quan con quay giờ không ăn uống để cho nó nghỉ ngơi cho nó khỏe ăn uống nó cũng làm việc <laughs> mình cứ vô sự không làm việc thì khỏe hơn là ăn uống nhưng mà vì còn cái thân tứ đại phải ăn uống trong một bữa nó là cực lắm đấy chứ ăn phải nhai phải nuốt chứ đâu phải ngồi không được cũng cực lắm còn mấy con thấy ăn nó, nó nghe nó ngọt nó ngon nó thích chứ còn đối với thầy là một cái hành hạ hay nó thật sự mấy con người tu chứng rồi không có cái dục nào mà cám dỗ họ được cho nên về ăn uống họ thích đau nhưng mà nuôi cái thân này để còn cái duyên gặp mấy con chứ không khéo nó đi vào nước bàn rồi nó bỏ rồi <laughs> nó đâu có cần cái thân tại vì cái thân này nó vô thương